cứ nu nó ba trâu ta kỳ xa có tàu lu nâng luôn si thia cứ cứ trong mù thở ly chỉ mua chỉ lo cho có mua xin xong nó ba trầu lì xong xa có ư lũ năng tàu rong thia cứ cứ li mù thở cho chỉ mùa trái nhon cho có muôn chi sáng rong ra gì đâu cũng 天古美金刚，到古早年，这要个做梦山，天可可寂寞西寒，知道要个梦一朝在对家。 cứ nu nó ba trâu lì nu xa có lu nắng ca xe lu thiên cứ cứ mong đun đua nu chỉ tao cho con muốn gì trâu lì san đua คือนูน้อมบาดเราตากีสาก่อเตาลูนั่งลวนสีเทียคือคือจงมูทาลีชีมัวชีหาลอจอก็มัวชิงคือ nó ba trầu lì兄xa có ư lu năng tàu rong thia cứ cứ li mù thở cho chỉ mùa trái nhon cho có muôn chi tận rong ra chỉ đâu cũng 天古美金刚，到古早年，这要个做梦山，天可可寂寞西寒，直到要个梦一朝在对墙，可。 con đầu liền sao có lu nắng ca xe lu thiên cứ cứ mong đùn đùa nu chỉ tao cho con muốn chi trao lưỡi san đùa